lớn tuổi rồi em cũng muốn xác định kiếm một người vợ nào đó cho mình rồi ừ. cho ba mẹ ừ. rồi cho tất cả mọi người xung quanh nữa Ủa, vợ, gì mà, mà cho nhiều người vậy anh ý ý là là đừng kiếm vợ mà cho tất cả mọi người xung quanh là sao ta vợ em mà cưng thông Active sức mạnh giành chiến thắng à ưu điểm của em á có lẽ là em là một người khá là mạnh mẽ à, em cũng biết nấu ăn cái khuyết điểm của em chắc cũng có lẽ là cái mạnh mẽ này luôn á tại vì em mạnh mẽ quá cái gì em cũng không sợ cái gì hết nên là có thể là bên đàn trai sẽ cảm thấy là không có cái kiểu bảo vệ á chị là à. em đang tìm kiếm một cái người mà có thể khiến cái sự, bớt cái sự mạnh mẽ của em lại á rồi em á em có thế mạnh và cái điểm yếu điểm mạnh nào không dạ à, điểm mạnh của em á thì à, dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ biết nấu ăn một ít biết ờ, hát nhạc bolero một ít em có biết ờ, make up một xíu nữa bạn nữ mà có đi tiệc thì em có thể giúp được ê cha con trai mà biết make up hả Thôi ờ, mệt là nha em biết make up cho cho người khác không em thích điều này đấy ạ tại vì em lười make up đúng không <laughs> ờ, có gì có người bạn làm cho mình đúng không dạ để chị kiểm tra cái đã make up cho bao nhiêu người rồi bạn bạn à bạn đi tiệc tùng là tới nhờ làm giùm cầm... mà giống như là em thấy là ừ make up kiểu đó nó không có hợp với cái khuôn mặt như vậy hay à. là đấy thì mình có thể chỉnh sửa một xíu rồi Thôi, à nói chung là make up là nó có một ờ, số vấn đề không về nha. trang điểm đó mà đó đó nha. đúng rồi đó anh linh đúng Thành rồi đó là cũng hơi nhạy cảm về một số trang điểm đó mà không vậy là anh linh nghi ngờ cái giới tính của em ờ, đúng không nhưng mà trái thẳng một trăm phần trăm ừ. <laughs> vậy thì mình phải chứng minh Dạ. đó mình lên mình dạ, dạ. đó mình lên mình nhẹ khỉa khỉa nhẹ mấy cái nè à, make up là ừ cái tay nào cầm cọ đó hai tay hai tay ngồi xuống ngồi xuống ở nhà hai tay hai cái em có cái vấn đề ở bên tay một chút xíu à. nên là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chục rồi qua qua qua được được vậy em um, đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen em trải qua ba mối tình à, mối tình gần đây nhất em quen năm 2014 cho tới năm 2016 thì em chia tay gia đình không có em quen chị đó lớn tuổi hơn em đẹp lắm dạ em em bị chết vì cái đẹp hay sao á à, lớn hơn mấy tuổi cưng dạ hơn 3 tuổi hơn 3 tuổi dạ mà gia đình không chấp nhận tại lớn hơn em dạ mà giờ đẹp lắm vậy là chia tay trong ngậm ngùi tiếc nuối chứ đâu muốn chia tay bị gia đình cấm cản đúng không ví dụ bây giờ cái cô tình cũ đi cổ quay lại xong cổ năn nỉ y ôi hay làm bằng mọi cách níu kéo rồi mình chịu không em cũng lớn tuổi rồi em cũng muốn xác định kiếm một người vợ nào đó cho mình rồi ừ. cho ba mẹ ừ. rồi cho tất cả mọi người xung quanh nữa Ủa, vợ, vợ gì mà, cho, cho nhiều người vậy anh ý ý là là kiếm vợ mà cho tất cả mọi người xung quanh là sao ta vợ em mà cưng ý là không có ý của em mình sống ờ, chết rồi em không có đi. vì bản thân mình mà phải sống vì mọi người xung quanh nữa à, đó ý của em là như vậy vậy thì hình mẫu cụ thể của em là gì cao khoảng uh, mét sáu uh, tóc dài ngang lưng da trắng xinh xắn nãy giờ những tiêu chuẩn mà em đề ra là bên em chị dư rồi đó nhưng mà chị vẫn còn hết sức là lăng tăng cái vụ người cũ Trời bởi vì sao người cũ hoài bởi vậy? vì người cũ mà người lớn tuổi nữa bây giờ những người ta nói gừng càng già càng cay mà Nhưng sợ mà- bị tấn công nữa nhưng mà em dứt khoát rồi chị ừ. em bây giờ trả lời dứt khoát để bà mối bà làm khó hoài dứt khoát không Dứt- quen ai hết em dứt khoát không quen ai hết nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay trời nha ơi em chị thấy nãy giờ chị dữ quá. qua qua đó hù hù té té là thấy ổn rồi đó dạ ổn em cảm ơn chị nhưng mà nói nha đừng bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ nữa <laughs> dạ. trời Thấy trời đừng... sao đẹp dữ <laughs> trời thấy chưa dễ thương dễ thương đó bởi vậy em mới có quyền làm khó chứ bên kia là công chúa và đây cũng hoàng tử à em uh, ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông ờ dơ không nghiên cứu sốt rét không ờ dơ bây giờ nếu như đàn trai mà thấy em là chịu rồi đó thì khoảng bao lâu thì à, em cho bước tới tùy có thể là năm hoặc hơn năm ạ à. nếu 5. mà thích quá thì mấy tháng cũng được ạ à? Hồ Chí Minh hả dạ em đang thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy dạ em ở Gò Vấp ạ Gò Vấp là quê hương thứ, thứ n của em khi mà em từ Bình Phước em xuống Sài Gòn học em ở Gò Vấp 5 năm trời ơi. 5 vấn đề chỗ nè cái à, khoảng cách quá xa dạ. tức là Bình Phước và Gò Vấp em ừ. tính sao em sẽ cố gắng sắp xếp một tuần không xuống được thì hai tuần còn hai tuần xuống được ba tuần còn hai tuần không xuống được à, một tuần lần thì xuống hai lần <laughs> ý là em rồi em có nghĩ là ví dụ như hai người yêu nhau thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một trong hai người phải chuyển công tác về gần nhau ừ. đúng không vậy dạ. thì ai chuyển cái công việc hiện tại của em á, thì em làm cho tổ chức nghiên cứu của nước ngoài á làm ký hợp đồng thì uh, ví dụ như công việc ừ, mà nó hết cái hợp đồng đó có thể chuyển em đi chỗ khác ờ, làm việc theo cái mong muốn của em nếu mà em muốn làm thì em đi còn em không muốn làm thì em sẽ nghỉ nói ờ. rõ ràng nói quan điểm rõ ràng Đúng. tức là em có thể thay đổi theo ý kiến của dạ. vợ em nếu như em thương yêu vợ em nếu như tình yêu đủ thăng hoa đúng ừ. không dạ có thể thay đổi đúng ừ. không dạ. có thể thay đổi vì vì nhau ừ rồi thôi bây giờ mình à, qua hỏi gia đình đi Đúng rồi Hôm nay em đi Kẹt với ai hả? Anh họ và chị họ của em Em đi với anh họ, chị họ Dạ, chào anh họ, chị họ Xin chào anh ờ, Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và toàn bộ ờ, khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Dạ, thì chào ờ, anh đầu ạ. tiên thì mình thấy bạn nam thì có vẻ là bề ngoài có khá là nam tính ok cái này thì có thể <laughs> hợp với em và em của của của mình à, về cách à, ăn nói thì có thể là có là rất là chỉnh chu công việc thì cũng khá là ổn định khoảng cách giữa hai hai bạn nó là khá xa nên à, hai bạn có thể sắp xếp được đến với nhau được rất là tốt còn về phần ờ, em gái của mình thì ờ, nó là rất là hiếu thảo biết quan tâm gia đình và rất mong hai em ờ, có thể là bấm nút và tìm hiểu khám phá nhau ừ. rồi cảm ơn anh họ Em trai đi với ai? Dạ, em đi với này chị hai của em Em dạ. xin kính chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả trong trường quay Em là chị gái của Thoại Em trai em là tính cách của bạn ấy thì là cũng gọn gàng ngăn nắp nói chung là cũng hơi khó tính một tí <laughs> ở nhà thì cũng biết ừ, phụ giúp cho gia đình nói chung là em thấy bạn gái bên này thì cũng rất là dễ thương xinh xắn thì nếu như mà được thì hai em có thể cho nhau cơ hội Để em xin hết rồi cảm ơn chị rồi bây giờ mở màn cho hai trẻ gặp mặt rồi tự tính nha dạ em ờ, xin phép ờ, biểu diễn trò nghệ thuật đó à, cho bạn gái cho, xem kìa uh, bạn nữ rồi cho quý, quý vị khán giả cùng xem hôm nay em chinh phục bạn nữ dạ. kìa đó em uh, biến ra một bông hồng rồi cái này là cái tấm lòng của anh uh, anh làm uh, một ngày mới mới mới xong uh, tặng cảm ơn anh ạ em cũng có cây xương rồng tặng anh mong anh lúc nào cũng mạnh mẽ như cây xương rồng này cảm ơn em dạ. thôi đàn gái ý nói đàn trai yếu đuối à. em nhận xét gì như thế nào về anh anh thì ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng tầm em thấy anh hơi hơi run đúng không ạ anh có một cái nhược điểm là nhát và đặc biệt đứng trước những cô gái mà xinh xinh á thì nhát anh nghiên cứu sốt rét anh có liên quan đến sốt rét mà hơi run chút anh thấy anh sao ạ em xinh dạ cảm ơn à, anh cao rồi nhưng mà à, em có mét năm tám thôi chưa đủ mét sáu theo tiêu chuẩn của anh đâu ạ như vậy là được rồi chín điểm rưỡi trong mắt anh rồi nếu mà có cơ hội mà tiếp xúc thêm với nhau được nữa thì à, mình sẽ hiểu rõ tính tình của nhau hơn dạ dạ nhưng mà em chỉ có một cái vấn đề đó là xa ở xa em ngại yêu xa lắm anh thực sự mà yêu nhau á thì anh nghĩ là mình có thể thăm nhau rồi mai mốt mà cưới nhau rồi thì lập nghiệp ở chỗ nào đó tự mình tính sau chứ còn công việc của anh thì cũng không có phải nhất thiết là ở trên đó nếu mà anh sẽ anh xuống thăm em khoảng bao lâu anh xuống ạ Khó hai tuần một lần hoặc là một tháng ờ, ba lần để anh trốn việc nhiều nhiều đi rồi ờ, có lý do người ta đuổi xong rồi anh xuống với em luôn à vâng vậy tốt đấy. quá trời ơi <laughs> từ nãy giờ mới được câu cuối cứu lại đó <laughs> quan điểm về ờ, tình yêu của em gái thế nào em chỉ cần chân thành là đủ em là thuộc dạng tiếp người hơi khó yêu đây, đây là ừ. cô gái của gia đình đó em trai nếu trong năm nay chúng ta lấy nhau có đôi khi là các bạn ngồi ghế đây á là tuần sau tháng sau các bạn đăng ký kết hôn rồi. rồi rất nhiều trường hợp như thế nên chúng tôi luôn luôn đặt ra những cái vấn đề trước mắt là nếu như lấy nhau trong năm nay các bạn sẽ ở đâu và làm gì tạm thời ở chung với ba mẹ anh khoảng một tháng hai tháng hoặc nhiều lắm thì năm tháng hai vợ chồng mình sẽ tính cái chuyện ra ngoài anh cũng không có suy nghĩ là để cho vợ làm dâu anh không, nghĩ thực vậy. em cũng không ngại vấn đề làm dâu ạ ừ Em gái cảm nhận chàng trai như thế nào? Em thấy anh là một người khá là hiền lành Nghe anh nói chuyện á, nói chung là có thiện cảm ừ. mà Trái tim của anh cũng thấy bị rung động trước rung em động. Không em em, em có đạo không? Em em có đạo, em nhìn bạn gái ờ, đeo ờ, tượng Sợi dây chuyền là biết rồi, rồi đúng không? Em đã biết rồi Tức là hai bạn cùng đạo luôn đó, rất dạ. là thuận lợi ha dạ, dạ. Nói tóm lại là chỉ còn khoảng cách thôi Rồi, hết thời gian rồi. Hết giờ nha Bây giờ á, chúng ta để tay vào nút bấm đi đây là cái khoảnh khắc mà các bạn à, nghĩ là hồi nãy giờ mình giao lưu mình nói chuyện mình chia sẻ với nhau rồi nhắm mắt lại lắng nghe con tim của mình à, chương trình chúng tôi khi mà tổ chức ra thì luôn muốn các bạn có thể nắm tay nhau và ra về một cách hạnh phúc chúng tôi luôn đòi hỏi sự nghiêm túc khi mà các bạn bước ra khỏi bạn của hẹn hò nên lắng nghe con tim mình phải thật nghiêm túc nhá phải có trách nhiệm với nút bấm của mình kiểm tra lại và chuẩn bị ba hai một hết thời gian chúc mừng wow đấy hãy nắm tay nhau nào nắm tay nhau đi chúng ta hứa điều gì đi đó có anh họ chị họ có anh họ với chị họ ở đây tuy là không phải là ba mẹ để em hứa những cái lời à, ngoan đạo lắm nhưng mà em sẽ cố gắng uh, chăm sóc em gái của anh thật tốt bây giờ em hãy nói một lời gì với chị của thoại dạ em chào chị em chỉ biết là em sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm này thôi rồi <laughs> rồi tụi em sẽ cố gắng nắm lấy tay nhau không bao giờ buông hôn bạn gái cái đi Trời dạ Trời ơi dễ thương